nấu đi nấu đi hello các bạn hiện nay mình à, ăn hộp vịt lộn viên miếng kia <laughs> kè cầu kè Hello, chào các bạn Thì hôm nay mình sẽ à, ăn à, hộp vịt lộn ngang me ở ngoài giường đây là giờ nuôi chưa từ trước này lẻ quá chào chào lại đấy nha Hello, hello. Thiện ngồi đâu Thiện Ngồi đâu đây lấy cục đá ngồi đi ờ, cái, cái, cái thùng này thiện cái thùng này cái thùng ngồi kìa mày ngồi, mày ngồi cái bên ăn luôn quay luôn ba gì cha đồ đó nè ấp ghế ấp ấp xuống ừ bóc tay chạy, chạy lấy đũa đi bóc tàn hay đi đũa tàn đi không tay đi gã vào đi dính áo ạ à. rồi xin chào cô vợ đầu nha chào quý khán giả ngày nay mình sẽ ăn hộp vịt ờ, lộn gan me ừ, thành phần là gồm chút à, gì đó biết không tự nói me hộp vịt lộn ruột rồi xong đó sút me sút me, gồm gì gồm me me đường muối bột ngọt ừ thì nó me được rồi sức me người ta biết rồi còn mấy đũa ngọt đi, bữa nay có thằng em ờ, thành viên mới vậy đó cả thành viên mới là nó hay có thằng em nữa được có thằng em được rồi chơi làm lại nha một chưa chưa quay hello các bạn rồi. hello các bạn thì hôm nay mình sẽ ăn hộp vịt lộn gan me với thằng em của mình Xin à. mời các bạn ăn và ủng hộ kênh của mình thì um, đây là hộp vịt lộn ăn đi con cảnh nè vườn ờ, đây là ở ngoài vườn vườn xài của út nhà vườn của vườn sáo ừ. khung cảnh ờ, rất là yên bình ừ, ngon ngon quá mấy là hộp lộn không tầm khoảng 11 ờ, 12 giờ trưa rồi đi ngồi ăn <laughs> Các mùi vị nó cũng rất ờ, là ngon Chua dạ. chua, ngọt ngọt ngon quá mọi người ơi ngon quá mấy bạn ơi chua quá

Rồi Mất hứng rồi Rồi hello Anh thấy story em đăng nhá Ăn rồi mọi người Ăn nè Anh thức Không biết nói sao luôn Mời mà... Mời mọi người ăn nha Nè cô gâm nè Hello xin chào tất cả các bạn Chua quá Hello mọi người Thì uh, Trời con không biết nói gì luôn Nghe mùi nghe, Nó chua ngọt ngọt ừ. Mà ngon quá hơi được được ngon ngon không ừ. hơi chua chua ngọt ngọt ngọt hơi nghe mùi me nghe bụi me ngon ngon mong muốn có cha me dữ nè agua. là 12 giờ Và 12 giờ là thời gian mà chúng ta đang ngủ nhưng mà ăn sẽ rất là ngon hơn <laughs> Ngon con ừ. Ngon mà ừ. Thấy mùi gì sao? Mùi me Mùi me hả? Ừ. Sao nữa? Chua ngọt Vậy hả? Ăn nghe mùi me ngon lắm á ừ. Ăn đi con ờ ờ dạ chịu thua rồi nha mọi người ăn hết nổi rồi mình ăn hết nổi rồi còn nghe mình em mình sẽ chiến đấu <laughs> ăn con chiến đấu rồi phà phà vô chua quá chua quá dễ ơi chua quá <laughs> à, à, trời nó cũng gì em mình cũng chỉ hư rồi thì hôm nay mình sẽ kết thúc video tại đây nha mọi người xin chào và hẹn gặp lại à. xin chào và hẹn gặp lại. lại các bạn đăng ký nhớ bấm cái chuông với một like một share đăng ký một kênh bye bye bye bye